Chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và công việc hiện tại của tôi đó là chuyên tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống marketing cho các bot kinh doanh online và hiện tại tôi đang trực tiếp đồng hành triển khai cho khoảng 30 hệ thống và các hệ thống đó thì đều phát triển rất là vững mạnh và trong khi mà đồng hành cùng họ thì tôi ờ, ờ, thấy rằng là các, bot họ thành công, họ bán được rất là nhiều hàng khách hàng đua nhau đến để ờ, mua hàng của họ bởi vì sao? Bởi vì họ định vị họ là một ngôi sao bán hàng và à, Trong buổi hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 cái cấp độ tư duy của những ngôi sao bán hàng để các bạn những các bạn nào mà xem video của Hải thì các bạn cũng sẽ định vị mình sẽ trở thành một ngôi sao bán hàng Đầu tiên thì Hải sẽ chia sẻ với bạn những cái lợi ích của việc đó là khi mà các bạn trở thành một ngôi sao bán hàng thì các bạn sẽ có những điều tuyệt vời gì Khi mà các bạn trở thành một ngôi sao bán hàng thì các bạn sẽ được rất nhiều khách hàng chủ động liên hệ mua hàng của bạn và khi khách hàng chủ động liên hệ mua hàng của bạn thì cái việc bán hàng cái việc chốt sale của bạn nó rất là nhẹ nhàng và ngoài ra khi mà bạn trở thành một ngôi sao bán hàng thì những người khách hàng hiện tại của bạn họ sẽ họ sẽ khao khát họ đi giới thiệu họ sẽ tự nguyện họ đi giới thiệu những người khách hàng khác đến để mua hàng của bạn đó và bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc mình bị thiếu khách hàng bởi vì hàng ngày hàng ngày vẫn đang có rất nhiều người ngoài kia họ đi giới thiệu khách hàng cho bạn và đẳng cấp hơn nữa cái đỉnh cao của cái việc khi mà bạn trở thành một ngôi sao bán hàng đó chính là việc khi đó bạn dùng bất kỳ sản phẩm gì khi đó bạn bán bất kỳ sản phẩm gì khách hàng của bạn họ đều tin tưởng và họ đều mua của bạn luôn và ngay và không cần phải suy nghĩ và bao số bạn cũng cũng muốn rằng là mình trở thành một ngôi sao bán hàng thì mình có những cái điều tuyệt vời giống như vậy ạ à? bao số bạn muốn ạ à? nếu như các bạn muốn thì hãy comment là tôi muốn ở cái video này ạ à. ok và bây giờ thì hải sẽ vào lần lượt từng bước từng bước từng cấp độ tư duy một để làm sao để bạn sẽ trở thành một ngôi sao bán hàng các cấp độ tư duy mà Hải chia sẻ với bạn thì nó sẽ tăng dần tăng dần tăng từ cấp độ đơn giản cho tới cấp độ đỉnh cao và các bạn cần phải theo dõi từ đầu đến cuối video này để các bạn sẽ các bạn sẽ chinh phục tất cả các các uh, cấp độ tư duy bởi vì sao bởi vì nếu như bạn uh, không theo dõi uh, hết video này bạn chỉ dừng lại ở một phần nào đó thì bạn sẽ rất khó để trở thành một ngôi sao bán hàng đó thì cấp độ tư duy đầu tiên để bạn trở thành một ngôi sao bán hàng cấp độ đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn cấp độ đầu tiên đó chính là những người mà họ trở thành một ngôi sao bán hàng đó là họ có một tư duy đó là tư duy của họ là họ chỉ bán những sản phẩm mà họ hoặc người thân thiết của họ dùng có hiệu quả đó cái tư duy đầu tiên các bạn ghi xuống đấy ạ các bạn ghi xuống cái tư duy đầu tiên là tôi chỉ bán những sản phẩm mà tôi hoặc người thân của tôi sử dụng có hiệu quả đó tôi biết là rất là nhiều các bạn đang kinh doanh online và các bạn bán rất là nhiều các sản phẩm mà các bạn thực sự còn chưa dùng sản phẩm đó các bạn à, không biết là sản phẩm đó có tốt hay không và các bạn cũng bán nó thì thì bạn rất khó để mà bạn có thể làm thành công được khi mà bạn phải là người trải nghiệm sản phẩm bạn làm phải trực nghiệm trực tiếp là cảm nhận xem sản phẩm này có mang lại giá trị thực cho khách hàng hay không và khi mà bạn trải nghiệm sản phẩm bạn có kết quả của sản phẩm đó và bạn chia sẻ cho những người khách hàng tiềm năng của bạn thì những người khách hàng tiềm năng của bạn họ mới tin tưởng bạn chứ nếu như bạn không dùng sản phẩm mà bạn cũng đăng bán bạn cũng khen ngợi sản phẩm thì thì rất khó để khách hàng họ tin tưởng bạn cho nên là cái đầu tiên cấp độ đầu tiên của bạn khi mà kinh doanh đó là mình phải trải nghiệm sản phẩm này mình phải, khi mà bạn bán uh, kem trắng da thì bạn phải sử dụng sản phẩm đó đó khi mà bạn bán trị mụn thì bạn phải sâu ra là cái cách đây bao nhiêu năm bạn mặt bạn trông như nào và bây giờ mặt bạn trông như nào đó thì ở cái phần đầu tiên cấp độ tư duy tôi chỉ bán các sản phẩm mà tôi hoặc người thân thiết của tôi sử dụng hiệu quả thì bạn sẽ làm cho Hải hai việc việc thứ nhất đó là bạn phải phải quay lại cái quá trình mà bạn sử dụng sản phẩm đó thành công đó bạn quay lại ngày một bạn sử dụng sản phẩm đó nhà bạn quay lại ngày hai bạn sử dụng sản phẩm đó như nào và sau đó một tuần một tháng sau thì cái kết quả thay đổi của bạn ra sao bạn phải quay lại cái cái hành trình đó ngoài ra cái bước thứ hai mà bạn áp dụng trong cái phần này đó chính là bạn phải viết lại cái câu chuyện thành công của bạn khi mà bạn sử dụng sản phẩm này thành công đó bạn viết lại câu chuyện đó là trước đây thì bạn có những cái lỗi đau gì liên quan tới vấn đề mà sản phẩm bạn giải quyết sau đó thì khi đó bạn đi tìm rất nhiều sản phẩm bạn đã thử rất nhiều sản phẩm nhưng bạn không thành công và sau đó thì bạn đã biết tới sản phẩm này và bạn đã dùng sản phẩm này và bây giờ bạn đã có những cái điều sung sướng gì bạn đã có những điều tuyệt vời gì nhờ sử dụng sản phẩm này thì bạn hãy viết lại câu chuyện thành công đó Ok như vậy là cái cấp độ tư duy đầu tiên của những người bán hàng đó chính là chúng ta phải bán cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng hiệu quả chứ, chứ chúng ta không bán linh tinh chúng ta không phải là thấy sản phẩm này có lợi nhuận cao thấy sản phẩm này có chiết khấu cao hay là thấy nhiều người bán là chúng ta nhảy vào bán đó đó một cái mà các bạn phải lưu ý cái cái tư duy cấp độ thứ hai cái tư duy cấp độ thứ hai mà các bạn cần phải sở hữu khi các bạn muốn trở thành một một ngôi sao bán hàng đó chính là các bạn phải là tôi sẽ dành những sản phẩm tốt nhất cho người thân thiết của tôi dùng trước đó các bạn phải có một cái tư duy là nếu như các bạn đang kinh doanh một sản phẩm tốt đó các bạn trải nghiệm sản phẩm này rồi các bạn thấy sản phẩm này rất là tốt rồi sản phẩm này rất là tuyệt vời rồi mang lại hiệu quả cho chính bản thân bạn rồi và rất là nhiều người khác thì bạn cần phải có một tư duy đó là bạn sẽ chia sẻ cái sản phẩm này cho những người thân thiết xung quanh của bạn những người bạn bè cấp 2, cấp 3 cô dì chú bác họ là những người dùng trước đó tôi biết là có rất là nhiều người khi mà họ kinh doanh là họ rất là ngại à, họ rất là ngại đưa ra lời mời đề xuất những người thân thiết của họ mua hàng đó nhưng nếu như bạn phải có một tư duy đó là nếu như mình có sản phẩm tốt thì mình phải cho người thân của mình dùng trước nếu mình không làm điều đó người thân của mình họ đi mua sản phẩm của một bên khác họ mua sản phẩm của một bên mà không có chất lượng thì như vậy chính mình đang là một người xấu và chính mình đang à, đang gián tiếp hại cái người thân của mình phải sử dụng những sản phẩm không tốt cho nên là các bạn cần phải làm một việc là hãy chia sẻ cái sản phẩm của bạn hãy hãy làm sao để kêu gọi những người thân thiết của bạn họ sử dụng sản phẩm bạn đầu tiên đó và cái cấp độ tư duy thứ ba mà các bạn cần phải sở hữu sau khi mà bạn trải nghiệm sản phẩm thành công rồi người thân của bạn trải nghiệm thành công rồi thì các bạn bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để chúng ta có thể bán được hàng cho những khách lẻ những khách lạ những khách uh, tiềm năng ở ngoài kia đúng không ạ đó thì tôi muốn nói với cả bạn rằng là những người ngoài kia họ chỉ mua hàng của bạn khi mà họ tin bạn là chuyên gia. Cho nên là cấp độ tư duy thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với bạn đó chính là các bạn phải có một tư duy cài đặt vào trong tâm trí của bạn đó là bạn tôi là chuyên gia trong tâm trí của khách hàng của tôi. Các bạn phải ghi xuống nha. Tư duy thứ ba là tôi là chuyên gia trong tâm trí khách hàng. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng họ chỉ mua hàng của bạn khi họ tin bạn là chuyên gia đó có thể những người thân thiết những người bạn bè gần gũi của bạn họ mua hàng của bạn vì là họ yêu quý bạn họ tin tưởng bạn từ trước đây nhưng nếu như bạn muốn bán hàng cho những người uh, khách hàng lạ thì bạn buộc phải trở thành chuyên gia trong tâm trí của họ đó thì các bạn cần phải cài đặt là mình là một chuyên gia thì làm sao để bạn trở thành một chuyên gia bây giờ để mà các bạn trở thành một chuyên gia thì các bạn cần phải cần phải thường xuyên viết những cái bài viết chia sẻ về về kiến thức chủ đề chuyên gia trong cái lĩnh vực này thứ hai đó là các bạn cần phải làm các video làm các video chia sẻ kiến thức chủ đề chuyên gia liên quan đến sản phẩm của mình tôi lấy ví dụ khi mà bạn bán sản phẩm liên quan đến um, đến giảm cân chẳng hạn tôi uh, chia sẻ bạn một cái sản phẩm liên quan đến giảm cân chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể làm những cái video để chia sẻ kiến thức chuyên gia mà trong cái video đó bạn sẽ khéo léo seeding sản phẩm của bạn vào trong cái phần đó thì à, ví dụ bạn có một kịch bản làm video bạn sẽ làm một cái video xin chào các bạn à, ngày hôm nay thì Hải sẽ chia sẻ với bạn 5 cái cách giảm cân tại nhà đó và cái cách giảm cân thứ nhất đó chính là các bạn có thể uống nhiều nước mỗi ngày đó cái cách giảm cân thứ hai đó là các bạn có thể tập thể dục này cái cách giảm cân thứ ba đó là các bạn có thể ăn nhiều rau này cách giảm cân thứ tư đó là các bạn à, có thể chạy bộ này đó và cách giảm cân thứ năm à, đó là các bạn hoàn toàn có thể à, sử dụng sản phẩm của bên mình đó một cái sản phẩm của các bạn thì lúc đấy các bạn đưa sản phẩm vào như vậy là các bạn vừa chia sẻ giá trị cho khách hàng vừa à, chia sẻ kiến thức chuyên gia của mình nhưng các bạn vừa sitting bán hàng rất là hiệu quả đó đấy là cái tư duy thứ ba của những người bán hàng ngôi sao bán hàng đó là tôi trở thành chuyên gia trong tâm trí của khách hàng cái tư duy thứ tư mà của những người ngôi sao bán hàng họ đang sở hữu đó chính là họ có một tư duy đó là họ cài đặt một cái tư duy là tôi trở thành người đầu tiên mà khách hàng nghĩ đến khi nhắc về sản phẩm đó các bạn nhắc lại nhé các, các bạn ghi lại ghi lại cái tư duy cấp độ thứ tư của một ngôi sao bán hàng đó là tôi trở thành người đầu tiên mà khách hàng nghĩ đến khi nhắc về sản phẩm cụ thể là sao cụ thể là khi mà bạn à, kinh doanh rồi sau đó thì có một tệp khách hàng tiềm năng của bạn Bây giờ hiện tại họ chưa có nhu cầu mua sản phẩm của bạn Nhưng mà bạn hãy đặt câu hỏi Khi mà một tháng sau hoặc 3 tháng sau họ có nhu cầu liên quan đến sản phẩm của bạn Thì liệu rằng bạn có phải là người đầu tiên mà khách hàng đó nghĩ tới hay không? Đó, bạn tự đặt một câu hỏi như vậy đi ạ Liệu bạn có phải là người đầu tiên mà khách hàng nghĩ tới hay không? Đó Hoặc là có một cái ví dụ tôi kể cho bạn Khi mà bạn bè người thân của những người khách hàng tiềm năng của bạn Họ có nhu cầu họ có nhu cầu liên quan sản phẩm bạn và sau đó họ hỏi ý kiến của khách hàng tiềm năng của bạn thì liệu rằng khách hàng tiềm năng của bạn có giới thiệu bạn tới cái người mà bạn của họ hay không đó nếu như bạn phải trở thành cái người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của khách hàng thì bạn sẽ được khách hàng họ giới thiệu đó tôi lấy ví dụ khi mà nhắc tới nước giải khát thì bạn sẽ nghĩ ngay tới ai ạ? Bạn nghĩ ngay tới Coca-Cola đúng không ạ? Khi mà nhắc tới sữa tươi bạn nghĩ ngay tới ai ạ? Bạn nghĩ ngay tới Vinamilk đúng không ạ? đó thì như vậy là doanh số của họ bán hàng rất là rất là khủng cho nên bạn cần phải trở thành một cái từ khóa mà bạn cần phải cài đặt đó là top of mind là người đầu tiên là người đầu tiên suy nghĩ trong tâm trí của khách hàng ngoài ra thì cấp độ thứ năm là cấp độ đỉnh cao của những người mà họ là ngôi sao bán hàng đó chính là cấp độ họ trở thành một hình mẫu của của khách hàng tiềm năng cấp độ thứ năm đó là tôi trở thành một hình mẫu của khách hàng tiềm năng một hình mẫu nghĩa là sao một hình mẫu có nghĩa là khi đó bạn bạn sử dụng sản phẩm gì thì khách hàng tiềm năng của bạn họ cũng mua hàng hoặc là khi mà bạn bán sản phẩm gì thì khách hàng tiềm năng của bạn cũng mua hàng đó một hình mẫu có nghĩa là khách hàng tiềm năng của bạn họ muốn trở thành giống như bạn họ muốn hạnh phúc giống như bạn họ muốn xinh đẹp giống như bạn họ muốn giàu có giống như bạn và khi đó bạn trở thành một hình mẫu của họ thì lúc đó bạn sẽ rất là thành công bạn sẽ rất giàu có bạn sẽ rất nổi tiếng đó và đó là 5 cấp độ đó là 5 cấp độ tư duy để trở thành một ngôi sao bạn à tôi xin nhắc lại cho bạn à, để bạn làm rõ cấp độ thứ nhất đó là tôi chỉ bán sản phẩm mà tôi hoặc người thân của tôi sử dụng có hiệu quả cấp độ tư duy thứ hai đó là tôi sẽ dành ra tôi sẽ dành những sản phẩm tốt nhất cho người thân của tôi sử dụng trước cấp độ tư duy thứ ba đó là à, tôi trở thành chuyên gia trong tâm trí của khách hàng tiềm năng của tôi cấp độ tư duy thứ tư là tôi là người đầu tiên mà khách hàng nghĩ tới khi nhắc về sản phẩm cấp độ tư duy thứ năm đó chính là tôi trở thành một hình mẫu một hình mẫu một người mà khách hàng của tôi muốn hướng tới muốn trở thành đó giống như các bạn đang là những ca sĩ những diễn viên những người mẫu những hot boy hot girl mà khách hàng của bạn muốn hướng tới thì khi đó bạn sẽ rất là thành công bạn sẽ rất nổi tiếng với khách hàng sẽ khao khát mua hàng của bạn khách hàng sẽ khao khát đi giới thiệu sản phẩm giới thiệu tới rất là nhiều người để mua hàng của bạn và các bạn sẽ trở nên rất giàu có và thành công và xin chúc mừng bạn đã biết 5 cái tư duy của những ngôi sao bán hàng và chúc mừng bạn sẽ trở thành một ngôi sao bán hàng trong tương lai Xin chào và hẹn gặp lại hãy subscribe kênh youtube của Hải để xem nhiều video đào tạo về kinh doanh online hơn nữa Xin chào